Ngày em xuống 50 triệu, ờ, triệu cái mở tiếng đầu không? Chỉ 10 triệu này. Anh xếp hai chục đi. Ừ. Cái mở này, cần biết à. Siêu. Tai này. Đấy. Buông. Ừ, trận đầu này, này chế đỏ. 12 à. điểm tài này. Ok không này. 5 triệu tài. Nhận tài 5 triệu rồi, nhận 10 triệu rồi. Điều xỉu 20. Xỉu 20 rồi. Xỉu 15 triệu này. 15 triệu rồi. Đấy, xỉu 20 triệu này. 20 triệu anh em một cái này. Tài uh, ờ, ăn hết này bán hết mặt xỉu này ai ăn thì mở này mở em mở em ăn hả rồi ờ, em mở đi ôi giời ơi này mặt xỉu của em này đây bao nhiêu nhỉ 5 triệu này 5 triệu này đây bao nhiêu nhỉ 10 triệu 10 triệu về đây đấy chưa đâu tiếng đầu ờ, tiếng thứ hai thua rồi 16 điểm à chảy máu rồi chảy máu rồi ta xỉu anh ơi 20 triệu xíu mày 20 triệu xíu à 25 triệu xỉu 25 triệu, xỉu. 15 à? triệu xỉu này 15 triệu xỉu à Ăn hết mặt tài này Bán hết mặt xỉu em mày Em Đấy. mở Mở thì ăn, ăn thì mở Mình đánh trống nào Xỉu ui giời tài Lại 14 điểm này Xỉu ăn này Điểm thế Đấy bao nhiêu ơi 3 triệu ăn 10, 15 20, 25, 30 này, 30 về này. Ừ, xin nhé. Ok nhá. Câu cái này chết rồi. À, cái lắc tiếp à. 14 điểm tài này. Đèn thế nhỉ? Ôi chết rồi. 10. Tài xíu nha anh em ơi. 25 triệu xíu à tài không ơi. Tài này. Rồi anh cắt tay nốt nghỉ rồi. 4 chục rồi, à? nhận 4 chục rồi. À? 15 triệu tài. À. Cái cân này đánh khắc nuổng ấy tài à, anh đâu không anh cái mở Tài. ui sợ đấy đèn thế nhỉ Ô đánh mày cũng tay ngặt đấy nhá. Đây 30 hả? 40 anh. 1. Anh em đánh nhá, nghỉ ơi. 3 này. 40 này, sao bàn này đỏ thế nhỉ? Vâng, xin nha. Xíu 6 điểm ai? Không ơi. em đánh theo vào này đỏ này. Tài 20 đánh mình trao ra sao các máu đấy. Em 50. Còn cơn mấu nốt này. 50 này. 50 này. Bán hết mặt tài cho em này. Em ăn thì mở này. Em ăn. Ăn thì mở. Ờ. Tài ui giời tám điểm à ăn tài vô về em ơi năm chục không mười à, hai mươi à, ba mươi bốn mươi năm mươi xỉu à? ai ừ, em còn ai đánh không thôi hai cái đánh chứ rồi thế còn mỗi tôi và anh à ôi tôi nghỉ trước nhá anh đánh em 50 tài 50 tài đánh được không 1 2 3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 anh em chỉ cần mang thêm duy nhất một cái máy này vào sân chơi thôi cứ phạm vi 3 đến 5 mét trở lại nó sẽ giúp anh em phân tích nó báo dung cho anh em một cách chuẩn xác nhất đấy cách thức chơi sử dụng như thế nào thì bây giờ để không làm mất thời gian của anh em thì tôi sẽ vào test trực tiếp cho anh em thì như anh em cũng đã thấy tôi đã chuẩn bị cho anh em một bộ bầu cua một bộ tài xỉu một bộ sóc đĩa và để chứng minh cho anh em xem là những cái đồ của tôi hoàn toàn là đồ thường đồ chậm. thì đây tôi chuẩn bị sẵn cho anh em một cái thanh nâm châm đây đây đấy tôi sẽ test qua cái thanh nam châm này vào các đồ của tôi để chứng minh cho anh em xem là hoàn toàn cái đồ của tôi hoàn toàn là đồ thường đồ chợ hết anh em nhé đấy thì anh em chơi cờ bạc thì anh em cũng biết đấy những cái đồ bịp đồ công chuyện thì chắc chắn là khi gặp lâm châm thì nó hút rất là mạnh hút rất là chặt đấy không hề hút tí hết anh em nhé test hột cho anh em xem này đấy không vấn đề gì hết anh em nhé tiếp tục cái nắp bầu cua này kết dùng là hồn này đấy không hề không biết gì cả đấy thì tiếp theo trước tiên thì tôi xin test cái bộ môn sóc đĩa trước cho anh em đấy thì đây tôi chuẩn bị sẵn một cái bộ sóc đĩa cho anh em đây giờ tôi sóc lên đấy tôi sẽ lấy ra bốn vị bất kỳ đây bốn vị bất kỳ tôi test cho anh em ở đây thì như anh em cũng thấy đây ở đây là cái máy đánh sóc đĩa đấy anh em hình thức chơi như nào anh em chỉ cần khởi động cái máy lên anh em mang vào sân chơi anh em cất kỹ trong người cứ phạm vi 3 đến 5 mét trở lại nó sẽ giúp anh em nó phân tích nó báo cho anh em một cách chuẩn xác nhất mà không cần luồn bất cứ quân vị hay là không cần động gì đến quân vị của người ta cả chơi xanh chín xanh chín với nhà cái hết anh em nhé hình thức chơi như nào đấy thì bây giờ là máy nó sẽ tự động nó phân tích nó báo dung cho anh em và báo dung kiểu làm sao thì đây tôi đã chuẩn bị cho anh em một cái bảng công thức đấy như anh em cũng thấy là lẻ thì máy nó sẽ báo một dung mà chẵn thì máy nó sẽ báo hai dung giờ tôi sẽ test luôn cho anh em để anh em tham khảo tôi bỏ cái máy này vào cái cốc này cho tiếng dung nó vọng lên để anh em có thể đối chiếu anh em đánh với tôi tại vì khi tôi cầm vào tay là máy nó rung rất là êm anh em không thể nghe được bây giờ tôi xin test luôn cho anh em này ấy anh em cứ nghe nhìn chung anh em đối chiếu anh em đánh cùng với tôi nhé như ván này là máy nó báo hai dung hai dung thì máy nó là anh em lại phải đánh chẵn anh em nhé mở cho anh em xem này anh em thấy chưa tứ từ trắng đấy sóc tiếp cho anh em xem này đấy anh em chỉ cần mang cái máy vào sân chơi anh em làm tay con thôi làm tay con tay em thôi anh em không cần làm một nhà cái làm cái gì cả như ván này máy vẫn báo hai dung hai dung thì chắc chắn anh em đánh chẵn nhá ván này đấy một tỷ chẵn này mở này anh em thấy chưa sắp đôi đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này khi nhà cái xong xong anh em đợi tầm 1 2 giây đến có khi là 3 giây thì máy lại sẽ báo luôn anh em thì như vừa rồi là máy nó báo một dung đúng không đấy máy nó báo một dung thì chắc chắn là anh em đánh lẻ anh em nhé mở cho anh em xem này anh em thấy chưa ba đen à? đấy test bán kỷ niệm cho anh em xem này xong mạnh xong nhẹ thì đều được hết anh em nhé đấy thì như anh em cũng đã thấy thì vừa rồi là máy nó báo hai dung hai dung thì chắc chắn anh em đánh chẵn anh em nhé mở cho anh em xem này anh em thấy chưa sắp đôi thì đây để chứng minh cho anh em xem là những cái đồ của tôi hoàn toàn là bình thường tôi sẽ bóc xé luôn cho anh em xem đấy hoàn toàn là đồ bình thường không hề có tăng tích gì hết anh em nhé đấy hoàn toàn là những cái vị bài bình thường thôi còn riêng cái máy về đánh sóc đĩa này ấy thì kể cả vị bài vị bao thuốc hoặc là quân đốm đều chơi được hết anh em nhé đấy thì tiếp theo tôi xin test cái bộ môn tài xỉu cho anh em xem và anh em lưu ý với tôi là khi anh em không chơi nữa thì anh em tắt nguồn cái máy đi khi nào anh em chơi anh em lại bật lên và đây là cái máy chơi để chơi tài xỉu máy đánh tài xỉu hình thức chơi nó cũng giống cái máy đánh sóc đĩa thôi đấy anh em chỉ cần bật cái máy này lên đấy cứ phạm vi 3 mét trở lại 3 đến 5 mét trở lại nó giúp anh em phân tích nó báo cho anh em tại vì trong những cái máy ở bên công ty tôi đấy nó đã lập trình sẵn để chơi riêng là tài xỉu bầu cua sóc đĩa rồi thì bây giờ tôi sẽ sóc lên này đấy tôi lấy ba hột ba hột cho anh em tôi lấy ba hột tôi ba hột bất kỳ để tôi test cho anh em xem đấy tôi khởi động cái máy lên bây giờ tôi sẽ bỏ trong cái cốc này tôi tiếng rung nó vọng ra thì hình thức chơi đánh tài xỉu nó hơi khác một tí tại vì những cái nhịp rung nó khác nhau ở đây như em thấy là tài thì máy nó sẽ báo hai rung mà xỉu thì máy nó sẽ báo một rung đấy giờ tôi sẽ sóc luôn tôi test luôn cho anh em anh em xem nhá anh em nghe anh em đối chiếu anh em đánh cùng với tôi sóc này đấy khi là cái xong trong tầm 1 đến 2 giây máy nó sẽ báo cho anh em nhé thì vừa rồi là máy nó báo hai dung hai dung thì chắc chắn là tài anh em nhé mở cho anh em xem này anh em thấy chưa 443 đấy 11 điểm tài test cho anh em bán nữa này những anh em nào thua tha nợ nần cần tìm hiểu thì anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi sẽ tư vấn miễn phí cho anh em cho anh em đấy thì như vừa rồi thì anh em cũng thấy là máy nó báo hai dung hai dung thì tiếp tục anh em lại đánh tài anh em nhé đấy ván này tôi đánh một tỷ tài này mở cho anh em xem này em thấy chưa 564 đấy 15 điểm tài test bán tiếp theo cho anh em xem này đấy sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết anh em nhé đấy và anh em cũng thấy chưa như ván này là máy báo một dung một dung thì anh em đánh xỉu anh em nhé đấy chắc chắn ván này tôi phải bán nhà bán cửa tôi đánh xỉu cho anh em này mở này anh em thấy chưa 322 đấy 7 điểm xỉu thì bây giờ tôi sẽ thời lượng video nó cũng có hạn thì tôi sẽ bỏ cái bộ môn tài xỉu ra đấy anh em lưu ý anh em không chơi nữa thì anh em tắt cái, cái máy đi đấy tiếp tục đến bộ môn bầu cua và đây tôi chuẩn bị sẵn một bộ bầu cua cho anh em đây rồi tôi sẽ lãi sóc lên đấy tôi sẽ lấy ba hột bất kỳ để tôi test cho anh em đây. và đây là cái máy chơi bầu cua đấy hình thức chơi của nó như nào thì nó hơi khác với bộ môn là tài xỉu với sóc đĩa một tí hình thức chơi và cách thức chơi và công thức của nó cũng hơi khác đây anh em chỉ cần học thuộc cái công thức này ví dụ như anh em thấy là bầu sẽ là không dung cua là một dung ngắn tôm là một dung dài cá là hai dung ngắn gà là hai dung dài nai là ba dung ngắn đấy anh em khởi động cái máy lên này đấy anh em cứ mang vào sân chơi cứ khoảng cách nào lại 3 đến 5 mét trở lại nó sẽ giúp anh em phân tích nó báo dung một cách chuẩn xác cho anh em thì đây không làm mất thời gian tôi sẽ vào tôi test trực tiếp cho anh em luôn để anh em không phải chờ đợi lâu đấy tôi sẽ test sóc một vài chén cho anh em xem này đấy thì như ván này anh em thấy là báo máy nó báo là hai rung ngắn hai rung ngắn thì chắc chắn là sẽ có cá anh em nhé đấy như vừa rồi là hai rung ngắn mở cho anh em xem này anh em thấy chưa cá cá bầu hai con cá đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này đấy sóc mạnh sóc nhẹ thì đều được hết bất kể ai làm cái cũng được hết anh em nhé đấy như vừa rồi thì anh em cũng thấy là máy nó báo báo là ba dung ba dung thì anh em đánh nai anh em nhé đấy ván này tôi đánh 2 tỷ con nai này mở cho anh em xem này anh em thấy chưa nai gà gà đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này đấy sóc mạnh sóc nhẹ thì đều được hết đấy, bất kể ai làm cái cũng được đấy như vừa rồi thì anh em cũng nghe thấy máy báo là một dung ngắn một dung ngắn thì em đánh cua còn riêng ờ, ván này thôi phải bán nhà bán cửa đánh cua cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa cua cá cá đấy thì anh em như anh em cũng đã thấy là thấy cái độ hiệu quả chuẩn xác của nó không thể nào sai lệch được đấy phần trăm ăn của nó rất là cao khi anh em có cái máy này anh em chỉ cần để trong người thôi đấy cứ khoảng cách ba năm mét trở lại nó sẽ giúp anh em chơi anh em kiếm tiền những anh em nào đang quan tâm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 công ty bảo hành cho anh em 2 năm và để cho anh em cái giá hợp lý nhất để giúp anh em chơi anh em kiếm tiền và thời lượng video thì nó cũng có hạn thì sau đây tôi xin kết thúc video tại đây chúc anh em là luôn là người chiến thắng trong các sân chơi của mình đấy xin chào tất cả anh em